năm năm xa dần rồi năm năm xa dần rồi năm năm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ năm năm xa dần rồi năm năm xa dần rồi năm năm xa dần xa dần theo những tiếng cười theo thời gian những đợt mưa như nắng thêm xóa hết những điều mặn nồng mềm nhau giữa chúng ta anh lục tim tất cả mãi lục tim thơ bàn tay yêu em Em yêu một ai thật rồi Mãi chẳng là anh đâu Em tình anh cứ cứ đi xa nơi này Sẽ không còn nơi đó Cứ đi xa nơi này Sẽ không còn nơi đó Phải tự đứng lên mà thôi Che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn anh giờ đây cô đơn mình anh một giấc mơ Thì đang hứa ra đi xa Xem giờ này đi ờ, Cứu vợ bạn đi Trao cho anh bao yêu thương giờ em lại bỏ đi Gieo cho anh bao nhiêu niềm đau rồi em mau rời bỏ anh xa Anh quên mặt đang lẽ quên mau à Em được quên cả rồi lời chia ly quên rồi em yêu quên rồi xa dần rồi những năm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ nắng năm xa dần rồi nắng năm xa dần rồi nắng năm xa dần xa dần theo những tiếng cười mang đi giống những nỗi buồn nắng năm xa dần rồi nắng năm xa dần bàn tay không tìm nên những cảm xúc vui mình và đàn em anh chẳng tìm thấy lối ra oh, oh, sau lưng là riêng nỗi yêu anh chẳng rời xa anh chứ mà anh điều đấy nó ra cha tại sao người mối quen mau là vì em phải là anh biết sẽ không chưa trọn vẹn đâu em em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu anh tình anh cứ cứ đi xa nơi này sẽ không còn nơi đó cứ đi xa nơi này sẽ không còn nơi cho anh bao yêu từ giờ em lại bỏ đi gieo cho anh bao nhiêu niềm đau giờ em mau rời bỏ anh xa anh quên mặt đang lẽ quên mau à em đã quên ta rồi chẳng một lời chia ly quên rồi em yêu quên rồi xa dần rồi những năm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ những năm xa dần rồi năm năm xa dần rồi năm năm xa dần xa dần theo những tiếng cười